full cái mã kèo Việt Nam trong ngày hôm qua với ba cái mã kèo trong cái trận đấu này đó còn cái trận Malai và Lào thì mình cho anh em nằm Malai hiệp 1 và nằm ừ, tài nè và nằm à, Malai full trận thì anh em cũng hút thêm ba cái mã kèo trong cái trận đấu này nữa là hai cái trận này hai cái trận SEA Games ngày hôm qua là anh em đã hút được 6 mã kèo trong khi đó trận Atalanta và thằng Siberia thì mình cho anh em nằm Atalanta chấp một quà nè và nằm thêm cái mã tài và mã tài hiệp 1 thì hiệp 1 đã có hai bàn thắng hai ba bàn thắng anh em hiệp một là đã 2-1 dành cho Atalanta rồi đó ý hiệp một hình như một điều nha anh em thì anh em đã húp được cái mã kèo tài hiệp 1 nè anh em quà mã kèo Atalanta anh em húp được cái mã kèo tài full trận và mã kèo gốc thì trong cái trận đấu Atalanta này anh em cũng đã húp được ba mã kèo nữa là ba trận là anh em đã húp được 9 mã nè trong khi đó trận liver thì mình cho anh em nằm liver chấp 1.5 nguyên trận và liver chấp 0.5 hiệp 1 thì anh em đã húp được mã kèo hiệp 1 này nhưng mà anh em gãi cái mã kèo liver nguyên trận thì anh em lỗ một mã kèo trong trận này và trận Atletico Madrid ấy, thì mình cho anh em nằm thằng uh, Atletico Madrid chấp 1.5 nè và tài xỉu 2.75 và thêm cái mã kèo là Atletico Madrid chấp hiệp 1 nữa thì qua cái trận này ngày hôm qua thì anh em đã húp full kèo full hết luôn nha không gãi mã kèo nào trong trận đấu này thì anh em thấy anh em nằm Atletico nè và anh em nằm tài nè thì cái tỷ số nó 5-1 anh em hút full cái mã kèo này trong tỷ số trong trận đó là hiệp 1 là đã 2-0 rồi anh em hút full được cái hiệp 1 nữa thì ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em 5 trận chỉ có trận thằng Liver là anh em gãi một mã kèo thôi còn 4 trận còn lại mỗi trận anh em hút 3 đến mà 4 mã kèo đó thì anh em thấy trong một trận đấu mình nhận định cho anh em rất là nhiều mã kèo để anh em chia ra anh em đầu tư giống như cái trận của thằng Liver thôi mình là mình chỉ đang khiêm tốn là mình nói cho anh em lỗ một mã kèo thôi nhưng mà trong khi đó anh em nằm thêm cái mã kèo mà thằng Liver chấp góc á, thì ngày hôm qua li, Liver chấp góc trong hiệp 1 thì anh em cũng đã ăn được cái mã kèo Liver chấp góc trong hiệp 1 nè. Đó nhưng mà những anh em không có thể chơi được những mã kèo góc thì mình không có bàn sâu về những mã kèo góc trong cái trận của thằng Liver này. Đó. Thì um, giống như anh em thấy những cái mã kèo mà mình nhận định mình cho anh em một trận 3 đến 4 mã kèo anh em chia đều ra không có trận nào mà anh em lỗ hết nha chỉ từ khi anh em quà đến anh em lời thôi bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó hiệu quả hơn giống như những cái trận mà thằng SEA um, Games này nè của giải Đông Nam Á thì chấp kèo cực kỳ sâu nhưng mà anh em biết cách đăng ký trang anh em chơi anh em chờ kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn chờ kèo hạ xuống giống như nó đang chấp một 1.75 thì anh em có thể chờ hạ xuống một quà anh em đá thì cái tỷ lệ anh em và kèo nó sẽ cao hơn giống như mấy cái trận thằng Malai hôm qua đá tới tới gần hết hiệp 1 nó mới có ghi được bàn thì anh em thấy trong khi đó đầu trận nó chấp tới 1.5 nhưng mà anh em chờ tới cuối chờ tới cuối trận đấu tới gần cuối hiệp 1 phút 30 hoặc phút 20 kèo tuột xuống lúc đó anh em đá vào thì hiệp 2 bắt đầu nó ăn đó nó ăn cách biệt từ 1-0 đến 2-0 anh em vẫn phải lụm kèo thôi còn anh em chơi à, bên ngoài qua thầu qua cọ anh em đánh trước trận đấu 1 đến 2 tiếng đồng hồ thì lúc đó kèo nó còn cao hơn giống như bên trong trang á, thì có kèo 1.75 với 1.5 còn ở ngoài của anh em chơi là có kèo 2 hai hòa hoặc là 2,25 đó thì anh em chơi ở ngoài anh em bị thiệt kèo hơn rất là nhiều thằng cò nó biết anh em đá trên trong cái trận đó nó kê kèo lên thêm một miếng nữa mà nó cho anh em ăn thấp nữa giống như người ta đang ăn chín nó cho anh em chỉ ăn 8 đó thì bởi vậy anh em bị thiệt hơn người ta rất là nhiều bởi vậy mình mới khuyên anh em à, đăng ký trang anh em chơi nó hiệu quả cho anh em và anh em có thể kìm um,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 thì trong khi đó Philippines đang có một điểm do trận rồi cầm hòa được thằng à, Campuchia với tỷ số là một đều nha anh em. Thì cái phong độ của thằng Philippines á, Philippines chứ anh em. Tại mình uống bia nhiều quá mình bị lậm. À, Philippines á, thì anh em thấy à, nó có cái phong độ cũng hàng thủ cũng rất là tốt nha thì anh em thấy trong cái trận đầu nó gặp thằng Indo thì tới cái phút cuối cùng thằng Indo mới ăn được cái tỷ số là 3-0 đó còn trong khi gặp trận thằng Campuchia thì hàng thủ lúc đó của thằng Philippines cực kỳ tốt luôn và Philippines ghi bàn vào phút cuối để gỡ được cái tỷ số là một điều đó anh em thấy thằng Philippines cũng rất tốt trong khi đó trận này Philippines gặp thằng Đông Timor thì anh em biết thằng Đông Timor là cái thằng tuy nó đá cũng không phải gọi là dở cho mấy trong Đông Nam Á thì Đông Nam Á có 11 đội thì thằng Đông Timor này cũng đứng thứ 10 trong khi đó là cái thằng à, Brunei đứng cuối bảng ờ, yếu nhất Đông Nam Á thì thằng Đông Timor này thì vẫn mạnh hơn Brunei nha anh em nhưng mà thằng Đông Timor này không có thể lực cầu thủ không có thể lực tuy trong hiệp 1 Đông Timor đá cũng rất là hay nhưng mà từ hiệp 2 đấu đi là Đông Timor kiểu như bị kiệt sức không có thể phòng thủ chắc chẽ giống như tấn công lên mà về phòng thủ không kịp thì bị lủng lưới rất là nhiều ở phút hiệp 2 nha anh em đó còn trong mà ờ, cái thành tích thì ờ, hai đội thì anh em thấy bên phía Đông Timor chỉ thắng được đúng thằng Philippines trong cái ờ, mùa giải 2020-19 ờ, thì thắng với cái tỷ số là 1-0 nè trên sân nhà của Đông Timor. Còn anh em thấy bên phía Philippines thì cũng có nhiều trận phi rất nổi bật nha anh em. Trong khi đó cũng mùa giải 2019 Philippines thắng Đông Timor với tỷ số là 6-1 nè. Đó và thắng được thằng Malaysia với cái tỷ số là 1-0 luôn. Đó. Trước đó nữa thì thắng thằng ờ, thì anh chơi gì là anh em đó với tỷ số là 1-0 thì anh em thấy nếu mà tính theo thằng phong độ của thằng Philippines cũng tốt nha và quay để qua thằng Campuchia thì anh em thấy trong khi đó thằng Campuchia được đánh giá cực kỳ mạnh trong cái bảng A này được đương là đương kim của nhà vua đó mà để cầm hòa thằng Campuchia trong cái trận rồi thì được đánh giá của thằng Philippines này hàng thủ cũng hơi bị tốt và hàng công thì không có được xuất sắc cho mấy thôi anh em đó còn trong cái lịch sử đối đầu á, thì anh em thấy hai này trong ba lần đối đầu gần nhất á, thì thằng Philippines đã thắng hai lần lần gần nhất là thằng Philippines thắng với cái tỷ số là 6-1 đó anh em có thể đầu tư mạnh tay vào thằng Philippines được nhưng mà anh em đầu tư một sao là làm sao cho nó hiệu quả trong cái trận đấu này á, thì mình sẽ vô cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra cho anh em sau đây mình sẽ tiến vào tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em luôn thì anh em thấy trên phần màn hình đó là cái trận này thằng Philippines là chấp với cái mã kèo cực kỳ sâu là 1.75 và tài xỉu 2.75 thì theo mình dự đoán trong cái trận đấu này thì thằng Đông Timor sẽ có một bàn thắng và hàng Philippines sẽ có 3 bàn là tỷ số là 4 trái thì anh em có thể vào cái mã kèo tài nè đó thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn anh em trước tiên là anh em vào cái mã tài 2,75 trước đó còn cái mã kèo Philippines chấp 1.75 thì anh em nên chờ ra sân trong vòng 10 đến 15 phút kèo nó sẽ hạ xuống còn 1.5 hoặc 1.25 á thì anh em vào kèo. Nhiều khi cái những cái trận Đông Nam Á này anh em thêm xem mà anh em theo dõi kỹ á, anh em mới biết kèo nó tuột cực kỳ nhanh. Trong khi đó hai thằng ra mà trong vòng 10 phút đầu tiên mà không có bàn thắng thì kèo nó sẽ tuột xuống nhiều khi còn một hòa lúc đó anh em vào. Đó qua bắt đầu hiệp 2 nó sẽ chơi cái phương án khác là nó sẽ tấn công nhiều hơn và tiền bàn thắng nó sẽ nổ nhiều hơn đó nhà cái nó đánh lừa vào tâm lý anh em thấy đá không có bàn thì anh em cứ nhào vô anh em đá dưới đá xỉu hiệp hai bắt đầu nó nổ tưng bừng cái đó là những cái chiêu trò của nhà cái đưa ra để đánh hạ hạ cái tâm lý của anh em đó thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong cái trận này thì mình có chốt cho anh em ba cái mã kèo để anh em đầu tư thì mình cũng nói cho anh em biết đây là nhận định trước trận đấu có chưa có một cái đội hình chính xác và chưa có một cái tỷ lệ kèo nào chính xác hết đây là những cái mã kèo mà mình chốt để cho anh em tham khảo còn anh em muốn nhận được những cái mã kèo chính xác nhất á, thì trước giờ bóng lăn khoảng tầm 30 phút thì lúc đó mới có kèo chính xác mà mình mới cập nhật lên nhóm cho anh em thì anh em muốn có kèo chính xác để chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo hoặc là cái telegram của mình để mình đưa anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được những cái mã kèo chính xác mà mình cập nhật à, trong trận đấu cho anh em luôn đây thì mình có chốt cho anh em ba cái mã kèo trên màn hình để anh em tham khảo đó, mã kèo đầu tiên á, là mã kèo thằng Philippines chấp 1.5 trong cái trận đấu này. Đó thì anh em cứ nên nằm thằng Philippines tuột xuống 1.5 thì anh em vào. Tài 2.5 đó hiện tại tài 2.75 nhưng mà tới nhiều khi tới cái lúc có đội hình chính thức nó sẽ tuột xuống tài 2.5 hoặc là tài 3. Nhưng mà mình khuyên anh em nên vào cái mã tài từ đầu trận thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn. Đó anh em vào anh em chờ mã kèo Philippines tuột xuống nhưng mà anh em vào cái mã kèo tài từ đầu trận. Philippines á, thì hiệp 1 anh em nằm thêm thằng Philippines chấp 0.5 nữa thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn. Trong giải Đông Nam Á này anh em không cần phải nghiên cứu về những cái mã kèo dưới rất là nguy hiểm cho anh em. Đó anh em hướng lên là nằm ba cái mã kèo này đó thì đó là ba cái mã kèo mà mình nhận định và cho anh em để anh em tham khảo trong cái trận đấu giữa thằng Philippines và Đông Timor này anh em nào mà muốn chơi được cái tỷ lệ kèo chính xác hơn hoặc là cái mã kèo nó